Ê, lướt sóng đi Thôi, nắng lắm ừ. Bảy ấp mới, vị chanh cực sảng khoái Để chơi hết mình Trải nghiệm hết nấc Bảy ấp, sảng khoái cho trải nghiệm bất tận